Bạn đã lạc lối Bạn đã lạc lối Bạn <laughs> đã lạc lối <laughs> Cuộc sống này thật vui khi đang nguy thu Và hãy luôn tự hào vì bạn là Một thằng nguy thu Rồi dễ chưa Sao ấy nhiều thế Hello motherfucker Hello Mày muốn nói gì với tao à Hello bạn nhỏ Lâu rồi mình không Bây giờ thì chúng ta à, sẽ bắt đầu công cuộc thăm ngàn chặt phá cây rừng A few moments later Wow, wow anh em ơi Oh my god anh em ơi Đã rất là lâu rồi Rất là lâu rồi tôi mới hái lại Tôi có tưởng là tôi không bao giờ hái lại được con heo này Trời ơi bạn heo xinh xinh của tôi ơi bạn yêu xinh xinh của tôi ơi Bố mày nhợt với mày đấy à Bố mày chào hỏi tử tế lại quay ra thể hiện cái thái độ làm được thế nào nhỉ Cút ra ngoài Ok mình đã chọn được một cái nơi vị trí rất là đắc địa để mà xây nhà ở đây rồi anh em Đấy mình sẽ xây một ngôi nhà khoảng uh, gần gần 5 block đi Ừ Rồi Một nhà nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây thôi Ok các bạn ơi bây giờ thì mình đã làm xong căn nhà gọi là căn nhà uh, gọi là cái giống chuồng chó hơn cái chân nhà nha ok thì mình đặt một chỗ che mưa che nắng ở chỗ cái vùng đất khỉ ho cò gáy này rồi anh em à bây giờ chúng ta ui cái trứng bơm này có giải nhân chúi rời ơi mà mình cần ở đây quá là nhiều sói mình hy vọng là mình sẽ tìm được một con giải nhân nào đó còn sót lại đây theo mình à, khôi phục mấy con sói này làm thú cưng của mình chào buổi sáng hello baby chào cậu hôm qua ngủ ngon không hả mày phụ ha hai đây rồi tao thấy rồi nha mày đừng không mày thoát của tay tao nha con quỷ con đầu lợn con mặt lợn chết đi nhá hey sát ok bây giờ mình đã có gọi là cái điều kỳ lạ rồi bây giờ cho con chó ăn rồi hai hai à một đứa nữa chứ gì tao quất mày luôn ui sợ chạy quá, à sợ quá đi đâu đi đâu không ai chấp nhận được xin lỗi xin lỗi chó xin lỗi sói tao phải giết mày ơi vì mày cho hành tay sai của nó rồi ghét bạn sói mày tới gần nhà tao chứ gì mày khóa cửa nhà tao chứ gì không thể chấp nhận được con quỷ mày đứng lại ừ kiếm chuyện đúng không cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng đúng không ha ui nó rình mò nhà mình ghê thế thứ hai em anh ơi đừng anh ơi nó con quỷ nó phá sập nhà rồi phá sập cửa rồi làm cái cửa khác thế vô mày, mày. này này phóng lao đi nè nè không lao đi nè nè không lao đi nè không lao đi nào come on baby trời ơi hết xin lỗi xin lỗi xin lỗi bạn ngu dốt bố mày nhọt cái mày đấy à xin lỗi bạn Xin lỗi bạn Đừng cắn mình Mình không muốn giết cho Nào xong vô baby Xong vô baby nope. Nào Xong vô baby Nope Come on Nope Come on Cái gì vậy Thằng thôi Thằng kia Thằng hồi Thằng kia Oh my god Đừng man ơi Đừng Cái điều đó rồi Oh my god mấy anh đừng giết em Ui, nguy hiểm quá Nào Come on Nào, đi ngay tôi rồi Trời ơi Con quỷ vật lợn ra khỏi nhà tao Ngay Ngay Come on no. Nào, tao hách này phát nổ no. Come on Ây, đậu xanh Come on Mày mấy anh ha là em trời ơi em chỉ muốn sống bình thường thôi mấy cút thế tao nha sợ quá sợ quá phải ban nó thôi sợ quá